Dạ tôi Nguyễn Thị Trân 68 tuổi Dạ Dạ tôi quê ở Cà Mau Cà Mau huyện nào cô? Dạ huyện Đầm Dơi Dạ, dạ. Cô ờ, ở cái nhà làm công việc gì? Dạ ở nhà làm vuông À làm vuông tôm á ha? Dạ Dạ Dạ Mùa này ờ, nước có nhiễm mặn không cô? Dạ mặn Nhiễm mặn Ở dưới mặn không à? Dạ Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. Chào người Linh chào Lê Lộc Em tên là Nguyễn Thị Yến Duyên Năm nay 29 tuổi Em làm nhân viên kinh doanh của công ty nước mắm ạ Chị làm dâu của mẹ được 10 năm rồi em Wow cái ngày đầu tiên cô nhớ cái đây 10 năm cô còn nhớ cô gái này gặp cô rồi cô có ấn tượng gì không ừ, trai tôi lên sài gòn cũng nhờ người quen giúp đỡ cho con tôi lên đây lần đầu tiên tôi đi nói vợ cho con tôi là không phải châu này cái này thì phải nói thật là ừ, em gặp mẹ lần đầu tiên là mẹ là mẹ của anh trai thôi chồng em em bây giờ đó ảnh là bạn của anh hai thì đến nhà chơi em chỉ xem là anh trai thôi à. thì mẹ lên mẹ đi hỏi vợ cho ảnh chứ thật sự ra không phải hỏi em lúc đó em mới 15 tuổi à à sau đó là hai người không đến được với nhau do tuổi tác gì đó thì ờ, thấy ảnh cũng tội nghiệp ảnh cứ nhậu nhạt đồ hoài ảnh buồn đó rồi cái từ từ tình cảm ờ, ờ, anh em nó lắng ác sang tình yêu nào cũng hay <laughs> nhưng mà lúc mà chị gặp mẹ cái lần đầu tiên đó chị cảm thấy mẹ là người như thế nào mẹ là ấn tượng với em là một người phụ nữ quê chắc phát thiệt thà em còn tuyên bố với mẹ một cái là con hứa với bác là con sẽ về quê ăn đám cưới ảnh chứ làm dâu bác thì không tại vì bác tại bác ờ, bác có ngỏ mẹ có ngỏ lời là ờ, mẹ còn hai thằng con trai ở quê nữa ờ, <laughs> con có thích không thì làm dâu bác nhưng mà cuối cùng duyên số sao lại <laughs> dính hết mười năm dạ oh. <laughs> cưới rồi nó ở trên sài gòn không này nó không có về làm dâu nhưng mà có lần nào là em đi về nhà làm dâu về quê đám cưới thì em ở được ờ, ba bốn ngày gì đó rồi cứ ờ, hàng năm là em ờ, về chơi một lần chứ em không có ở lại luôn khi mà quen con trai của mẹ ở đây đó thì quen bao nhiêu năm à, em quen 3 năm, từ năm 16 tuổi đến 19 tuổi em cưới Ồ, Có về quê thăm bác trong lúc quen không? Dạ không, à, đến lúc cưới em mới về quê mới biết nhà mẹ thôi Chứ thật sự trước đó em chưa bao giờ về tết cuối cũng đám dỗ rồi mới về ừ. nó nói sao mà mẹ không nói con về quay quần cho nó vui nó nói thôi để à, mẹ còn khỏe mẹ lên chứ đi về quê á, nhiều tiền lắm dạ cái gì cũng muốn mua thì thôi cho mình cũng tiết kiệm cho con mình cho nó ít đỡ tốn tiền chừng nào mà mẹ không còn yếu đó không à, đi được thì con mới về à, rồi. Ừ. rồi rồi lúc đám cưới đó thì à, mình về quê là mình làm cưới dưới quê luôn hả dạ thì vậy rước dâu thì sao cô chị xui đưa, đưa dâu xuống rồi ở dưới có sổ chất đám ừ, mặn heo cũng trăm ký về trăm hai trăm ký làm lớn tầm trọng gì đó đưa dâu về trên này cả nhà hàng luôn rồi ngồi nửa vui mà nửa cũng buồn muốn sao cô nửa vui là con mình nó làm cho mình nở mặt nở mày với ờ, bà con còn như buồn không mình nghèo quá mình không có cái gì mà cho con á rải dạ. nhà hàng cứ mc lên cứ uh, bà nguyễn thị trưng lên ờ, họ nhà trai lên biến cà mau cũng kêu vậy đó mà mình lên mình lên sân khấu cũng vui mà nửa buồn không biết là dạ. đám này tiền bạc không biết là con mình nó lo tròn không dạ phải chị biết đó mà biết chú quyền linh sớm là chú quyền linh làm mc cho rồi cô ha con lên làm làm mc khỏi gì trơn lên là chỉ bao ăn kia thôi ha nhưng mà cô thấy ờ, chồng với mẹ chồng hợp nhau điều gì hộp cũng gửi cho đồ cho quà tặng đồ này kia thì nói chuyện đồ với nhau dạ hợp nhau rồi ăn uống có hợp không à, mà dâu nấu cho mình ăn thôi mình không biết nấu mà cô ăn thấy ngon không ngon lên đây là nay cả 20 ngày đã nấu ăn à, dạ quần áo này kia thời trang này có hợp với con dâu không nó mua không rồi chú Nguyên lên này tôi không có mua gì hết trơn thì cũng buồn vậy đó buồn là như mình cưới dâu mà mình không có cho gì con đi tới đâu là đám là con của nó đem tiền ra tới đó còn em gái em thấy em hợp với mẹ chồng em gì em với mẹ là khác cái gu ăn mặc rồi đó à, mẹ thì thích tươi sáng còn em thì thích uh, trang nhã tí à, đó cái này là em chở mẹ đi mua chứ nói mẹ ơi đường xa lắm để con mua cho mẹ nói thôi chở tao đi tao lựa rồi cuối cùng mình mẹ lựa cái màu đó đó còn em thì gì mà lên đây gặp chú với cô cũng cảm ơn chương dạ. trình cô không biết nói gì <laughs> đâu có gì đâu cảm ơn tôi lên đây chơi tụi con mà vui vậy mà cái nổ lắm à. lên đây vì cái nổ ai nổ nổ là là, là bao nhiêu ờ, cái cái cái, cái ờ, điện thoại nó lên á là mình ở dưới mình nghèo quá mà mình lên đây được gì rồi mình mình người ta nói mình nổ nổ gì mình nổ đâu <laughs> cứ mình nghèo à. ngày nào mẹ cũng nói vậy nhưng mà nói mẹ ơi hả mẹ nó lo được cho ba đứa bốn đứa con hết nên người rồi là mẹ giàu rồi mẹ đã cho con mẹ ăn học tới nơi tới chốn thì tôi cũng nói với chú rằng tôi nghèo chứ tôi cũng ráng cho con tôi đi học người ta học 15, 17, mình học lớp 10 thôi rồi mình dẫn lên sài gòn có người quen á mình nhờ người ta giúp đỡ cho mình cái ngày à. mà chị sinh đẻ rồi đó là mẹ chồng chăm sóc mình kỹ ờ. hơn mẹ ruột chị thì hả sợ mùi bệnh viện nên không có chăm được nên chị mới nói là mẹ ơi mẹ lên nuôi con đi mẹ nói ừ thích thì mẹ lên mẹ nuôi cho thì à, một tháng trời hả nằm cử thì mẹ lo hết <laughs> nên là sắm đồ cho mẹ hết luôn ha con tay con thí đựng con tay cũng cho luôn ừ. rồi cái gì cũng cho hết <laughs> trơn nhưng mà mình buồn cái là mình không có cho không nhau cái gì hết trơn buồn vụ đó hoài đúng không à dâu nó đâu có buồn đâu à. dâu nó ở vui lắm luôn á dạ. vui gì có được bà mẹ chồng nè nghèo tiền nghèo bạc thì không biết nhưng mà giàu tình giàu nghĩa ừ. phải không ừ. chị con mà hay cho con nhiều vui lắm khoái lắm ừ. còn đó nữa nào cho chú nhiều nhiều chút nha <laughs> khoái <laughs> em không biết là ở nhà hai mẹ con mình có những cái điểm nào mà chưa hợp nhau không chị mẹ thấy điểm nào chưa hợp nhau mẹ ha ừ. thì mẹ thấy ờ, con sanh cho mẹ được hai đứa cháu nội là mẹ mừng mà mình không bằng ta chứ cũng ừ. <laughs> cũng buồn lắm có khi nào mà hai mẹ con ngồi tâm sự nhau giống vậy không nói chung ngày nào mẹ mẹ con mà ở với nhau là hai mẹ con nói chuyện hoài ừ. nhưng mà cũng có những cái lúc mà nói chuyện mà chưa có hiểu ý nhau thì có đôi lúc em nói chuyện cũng làm cho mẹ buồn à, có một câu chuyện con muốn chia sẻ đừng buồn hứa đừng buồn đi con mới chia sẻ thì nói con nói đi nè à, <laughs> ờ, giờ chưa nói, nói việc này đi lúc đó em bệnh nằm bệnh viện gần một tháng trời mẹ ở nhà à, thì ờ, có bé em dâu nó mới tới nó thăm thì mới nói nó là cưng lên cơm nước với mẹ cho mẹ vui chứ mẹ ở nhà một mình mẹ buồn lắm mẹ không có ăn được đâu nó mới nói là ngại đường xa nó đường mưa gió em không có đi được em lười cái câu nói đó nó, nó tam sao thất bản nó qua chị dâu rồi qua mẹ ruột rồi tới tay mẹ thì mẹ lại không có hiểu được điều đó mẹ tưởng là mình nói bé em dâu kia là nó làm biếng làm nhát lúc đó mẹ buồn mẹ mẹ khóc mẹ về mẹ không ở nữa con mọi thứ con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ con muốn mẹ vui ở cái thời điểm đó thôi chứ con không có ác ý à, và em cũng muốn ờ, gửi lời đến em dâu đến uh, hai cô em dâu luôn chứ không phải là một à, chúng ta là những người phụ nữ ở những hoàn cảnh khác nhau uh, đến nhà mẹ làm dâu uh, chúng ta thương con trai của mẹ thì chỉ có mẹ là điểm gắn kết chị mong là um, chị em dâu chúng mình nó thương thương chồng thì cũng thương luôn mẹ để cho mẹ được vui như ngày tháng còn lại câu chuyện nó lâu chưa dạ cách đây một năm sao cô lúc đó tại sao cô buồn con dâu thì chỉ nghe nói gì mà nó mất đi làm chú quyền linh nó đi làm thì trời mưa quá đâu có xuống được đâu thì nghe nói gì thôi rồi thôi cũng con dâu nó hết bệnh rồi về thì mình cũng về nhà mình bỏ cũng cả tháng rồi bỏ nhà như vì gia đình mình ở dưới còn gia đình nhà cửa đâu nữa mình ra phải về nhưng câu chuyện đó câu chuyện hữu làm con dâu à, làm dâu mà nó nói thì mình nghe không không không tới đó đây là được thường xuyên xảy ra nếu mà mẹ với lại con dâu hay thường xuyên tâm sự với nhau thì tôi nghĩ rằng là nó không có chuyện hiểu lầm đến một năm nay đâu ha bây giờ cô hết giận con dâu chuyện đó chưa dạ hết rồi hết vậy thì vậy thì có điểm nào mà cô chưa hài lòng với chị không dạ bây giờ cũng thương nó đi sáng này cho nấu cho con cho chồng ăn đi làm ừ. thứ hai đứa cho cháu nội đi học điều đó cô cũng quá mừng dạ nhưng mà hai đứa cháu nội á là chị với cô có đồng quan điểm về cái cách dạy không hồi đó giờ tôi con tôi ờ, ba bốn thằng ba thằng chứ tôi không có quánh con còn dâu sao dâu đâu có rầy đâu mà nó ở trên nhà nó rồi ít có rầy lắm nó về thương nó chết rồi có bao giờ thấy con dâu đánh cháu mình chưa chưa dâu này chưa đánh à à dạ có không dâu này hai hai thằng con chưa đánh mà tôi không có đánh con nhiều khi đánh lén mà cô đâu biết nó đánh ở trên này mình không biết nhưng mà con nó mình thấy cưng rồi mình biết rồi tại mẹ quên rồi đó chứ có một lần con đánh cu lộc trước mặt mẹ đó cũng thương dâu đôi khi giấu lần đó cháu nó nói tục à, em đánh trước mặt mẹ em bắt nó khoanh tay lại em đánh em kêu nó là con tự tát vào mặt con đi chứ không tát em nên em tát thì mẹ mới nói là hồi đó giờ ba thằng con trai mẹ chưa đánh đứa nào hết sao con đánh cháu nó hư con phải dạy đánh một lần đó thấy mọi lần mẹ đi đâu mẹ cũng hay nói hồi đó giờ tôi không có đánh cháu mà đánh con mà nó đánh thằng nhỏ trước mặt tôi luôn nghe mẹ nói vậy thì biết mẹ buồn rồi đó từ đó về sao là không bao giờ đánh tụi nó trước mặt mẹ nữa mà đánh sau lưng <laughs> kéo vô đầu đánh đừng cho mẹ thấy ha mẹ lên chơi đó thì không đánh nhà mình rồi nó qua nhà bà ngoại đánh thì mẹ đâu có thấy <laughs> nên là mẹ tưởng là dâu hiền chứ thật sự ra hai đứa nhỏ đó, mẹ cọp đó chứ không phải mẹ hiền đâu <laughs> rồi bây giờ để xem coi à, chồng em sẽ nói gì nha dạ. Xin chào chương trình mẹ chồng nàng dâu Xin chào hai MC Hôm nay nhận được tin vợ tham gia chương trình Mình có đôi lời nhắn gửi với vợ Vợ ơi tối nhớ ngủ sớm nha Đừng có vào trong mùng bấm điện thoại Thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó Và nhớ ăn sáng thì đồ thì nên mua Chứ đừng ăn đồ nguội từ hôm trước thừa lại Anh mang đồ mới thì anh ngồi ở với em anh cũng không thoải mái đâu Và cảm ơn em đã sinh cho anh hai thằng con trai và tới sinh nhật của em anh sẽ tặng cho em món quà đặc biệt Vâng, ghi về mẹ thì mẹ nhớ gìn sức khỏe nha đừng có ăn đồ mặn quá tại mẹ có bệnh cao máu đó rồi mẹ nhớ tập thể dục đều đặn giữ gìn sức khỏe ăn uống điều độ đừng có ăn ờ, lung tung ăn nhớ ăn đúng giờ đó cảm ơn chương trình con ơi con nói gì thì tôi cũng ít trang rồi mặn bây giờ cũng bệnh cao huyết áp cũng hồi hộp đi lên đây vậy chứ ở nhà hồi hộp lắm bây giờ ngồi ngồi nó muốn muốn muốn muốn, muốn rung run vậy <laughs> mỗi lần mà buồn thì cô giải trí bằng gì tối ngày quẩn quẩn với con đó giờ cô đi đâu du lịch đâu không không ờ, không, không có đi ờ sao không nói con dâu trai là dẫn đi du lịch có chứ có kêu mẹ đi du lịch đi mà mẹ nói hả thôi đi du lịch chi về nhà mẹ hả tôm cua cá thiếu gì tụi bay đi du lịch làm gì ờ, mẹ muốn tiết kiệm cho con để dành dụm cho con mẹ không muốn xài giống như à. đôi bông nè em tặng mẹ mà em nói mẹ ơi hả đôi bông nó nặng quá ờ, nó làm trễ tay mẹ rồi kìa ờ, thôi để con đổi cho mẹ đôi khác mà mẹ nhất quyết là không à, quý đồ của con dâu tặng mẹ tiết kiệm nhưng mà em thấy chị cũng tiết kiệm lắm đó nãy <laughs> anh chồng mới vừa nói là ăn đồ ăn cũ là anh chồng ăn đồ ăn mới nhìn chịu không nổi đó nói chung là ờ, đã là phụ nữ việt nam thì mọi thứ mình cũng chỉ muốn vun vén cho gia đình mình thôi với chồng thì mình muốn cái gì tốt nhất dành cho ảnh thì ờ, nghĩ là ảnh đi làm cực hơn mình nhưng mà ảnh lại không muốn vậy thì em hứa với anh là từ đây sao là sáng anh ăn gì em sẽ ăn đó <laughs> hôm nay cô đến chương trình này thì cô ờ, mong muốn chị thay đổi điều gì không cô dạ không nuôi con như cháu vậy là tôi cũng quá mừng rồi tôi nói nói mẹ ơi sao ờ, mẹ không có nói con về quay quần với mẹ đó thôi sợ con về tốn kém thôi để mẹ lên đó đi về đây dưới cà mau cũng xa lắm ở à, chứ ờ, để con cháu về thăm mình chứ mình lên hoài mệt mình lớn tuổi đi hoài xe đò riết nó mệt nhờ vậy mới lên mới gặp chú quyền lên. <laughs> tại vì mẹ muốn là mấy đứa ở trên này mẹ lên mẹ thăm em á là thích cái không khí ngày tết xung vầy cả gia đình nhưng mà mẹ lại nói là tốn tiền con rồi cứ về mà mày cứ sợ tốn tiền thì là ha lại làm cho mẹ buồn nó là thôi tụi em ở trên này là để cứ mỗi lần mẹ nhớ cháu thì mẹ lên trời ơi tao bà già kể buồn thì buồn tôi về em... luôn anh nghĩ rằng về mẹ sẽ vui hơn đó ha đúng rồi ờ, nghe lên lên chắc ờ, tết năm nay tụi con sẽ về với mẹ yeah, à? kệ nó mẹ không cho cũng gì à một kỷ niệm gửi tặng gia đình